Ừ. Con gà cục tác lá chanh, tiết canh mà có thêm hành thì càng thơm. <laughs> Đầu óc lúc nào cũng ăn với uống thì mấy mà xuống lỗ. Sao mình lại nói thế? Người ta bảo ăn được uống được là tiên còn gì. Ăn uống cũng ờ, vừa phải thôi. Tuần oánh chén 7 lần thì ai mà chịu được. <laughs> đôi khi nó cũng là cái đam mê đam mê nói nghe ngứa cả ấy ra người ta đam mê học hành rồi đam mê kiếm tiền về cho vợ cho con chứ không ai đam mê nhậu nhẹt rồi còn say sưa đàn bà vui ở miếng trầu thì đàn ông cũng phải có tí tiểu nó mới đỡ âu sầu con tim à không chỉ âu sầu con tim đâu nốc cho lắm vào rồi rồi đến lúc âu sầu cả gan cả thận rồi cả dạ dày đấy